con dây này này một đi một chín rô này kèm quen này anh em nhé đấy anh em thấy không chưa được anh em nữa đây số lượng một báo rất là nhanh anh em nhé hai bốn một vàng này hai này tám điểm này nhà số hai tám điểm nhất này bốn này là bốn điểm lên đến hai này anh nhá một này bốn điểm này như bốn cánh đấy nhé bốn cánh quàng nhé